rồi bởi tim anh khiến bao muộn phiền trở nên nhẹ nhàng có ai chưa thất bại có ai chưa nghĩ mình sai có ai trân trọng một lòng muốn yêu chân thành vì nụ cười ấy như đã khiến anh thật nhiều yên vui để bây giờ sao nước mắt dâng trào biết bao biến đổi trong cuộc đời làm sao nói chút trên đôi lời đến lúc này đây mình quên nhau chả nghĩ ngờ ha, ha, ha, có mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi cứ nghĩ si dù chuyện qua đi lời thị phi đã vào lý trí chẳng còn tính xót cho anh không người ơi vì nỗi buồn không ai muốn đâu nhưng phải giữ thôi vì em lỡ trao anh rồi anh giữ cho nhau những điều vô giá giữ gìn anh bao ngày vì tha và giữ cho em niềm tin cùng hạnh phúc đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong cho dù yêu đuối như trao biết bao biến đổi trong cuộc đời làm sao nói trước trên đôi lời đến lúc này hai mình quên nhau chẳng nghĩ ngờ ha, ha, ha, có mấy khi ai yêu nhiều đến nói cứ nghĩ xin dù trình qua đi lời thì phí đã vào lý trí chẳng còn tình nhau nên mất đi thương xót cho anh không người ở tới vì nỗi buồn không ai muốn đâu nhưng phải sửa thôi vì em lờ trao anh rồi anh giữ cho nhau những điều vô giá giữ gìn anh bao ngày vì tha và giữ cho em niềm tin cùng hạnh phúc đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong cho dù yêu đuối nhưng anh vẫn thương em thật lòng nên nói cứ nghĩ suy dù chuyện qua đi lời thì phí đã vào ly chỉ chẳng còn tình nhau nên mất đi thương xót cho anh không người ơi vì nỗi buồn không ai muốn đâu nhưng phải sửa thôi vì em là trao anh rồi anh giữ cho nhau những điều vô giá giữ riêng anh bao ngày vì tha và giữ cho em ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong cho dù yêu đuối như